xin chào toàn thể anh em Đấy, thì à, có rất là nhiều anh em à, gọi điện đến cho tôi và hỏi tôi cái cách mà anh em à, đến sân chơi anh em luồn được hột vào thì anh em chơi cái gì đấy luồn được hột vào thì anh em chơi cái gì mà khi mà anh em thử tăng tích thì lại không có tăng hay là nó bao cho anh em tăng rồi đấy thì là cái đồ chơi đấy nó mới chơi được và ngày hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ và giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi đưa vào sân chơi thì anh em ở ngoài anh em đánh khi anh em đưa vào thì người ta có thể uh, kiểm tra tang của cái ờ, bộ đồ chơi đấy kiểm tra tang của cái bộ đồ chơi đấy thì là nó hoàn toàn không tang thì uh, trước khi vào giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi thì tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó đấy ví dụ như tôi là người ta tôi sẽ lắc À, ví dụ như tôi tôi sẽ đặt đây. thì à, tôi sẽ đoán ở trong này nó là tài hay là xỉu nhá Đó. như này như này tôi sẽ đánh xỉu này Đó, đánh xỉu này Đó. Đấy, như thế trái này thì tôi sẽ đánh uh, xỉu đó, vẫn xỉu đó, như trái này tôi đánh tài này Đấy, tôi đánh trái này khoảng tầm 75 phần trăm là về tài đó, tài Đấy, trái này tôi sẽ đánh xỉu Đấy. Đấy, trái này tôi đánh tài Đấy. chén này tôi đánh tài Đấy, chén này tôi phẳng chén nha chén này tôi đánh tài tiếp này Đấy. chén này tôi đánh xỉu Đấy, xỉu chén cuối cùng cho anh em chén này đánh tài đó tài đúng không anh em thế à, vì sao mà tôi lại đánh à, chuẩn được như vậy Đấy. vì sao mà tôi đánh chuẩn được như vậy Đấy, tôi đã đưa vào sân chơi cái gì để người ta lắc mà tôi có thể đoán chuẩn được như vậy thì uh, xin giới thiệu với anh em luôn đó chính là cái bộ tài xỉu bò dung bốn mặt nhá tài xỉu bò dung bốn mặt thì à, đây chính là cái máy báo dung đây chính là cái máy báo dung thì khi mà anh em đi sân chơi à, anh em chỉ cần cái cục cầm cục dung này thôi và anh em đưa à, đưa chỉ cần một hột này, này. anh em chỉ cần đưa một hột này vào thôi đây mặt lục này dùng này đấy, mặt ba mặt bốn không dùng nhá anh em chỉ cần đưa được một cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này vào sân chơi để cho người ta lắc thì anh em ở ngoài anh em có thể phân biệt được mật nhất mật nhị và mật ngũ mật lục đấy thì nhất lị nhất nhị anh em đánh xỉu còn ngũ lục anh em đánh tài nhá đấy thì còn ba bốn là không dung đó đấy chính là cái ờ, bộ tài xỉu và dung bốn mặt thì anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái bộ tài xỉu và dung bốn mặt này để anh em đi vào anh em có thể đưa vào sân chơi hoặc là anh em có thể chơi luôn cái bộ có dung bốn mặt này nó chỉ có duy nhất một hột này thôi nhá ờ, nó chỉ có duy nhất một hột để cho anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả thì là anh em cứ liên hệ với tôi nhé Đấy thì uh, tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái ờ, tăng tích của cái ờ, bộ tài xỉu có dung bốn mặt này để cho anh em thấy được cái cái cái bộ hột này nó hoàn toàn là không tan nhé thì cái này nó nó là chơi bằng chip nên là nó không thể nào bao cho anh em là trẻ hột được nhé hãy thử cho anh em chơi dọi đèn Đây. rất là trong nhá trong lên tới 90 phần trăm cho anh em 90 phần trăm cho anh em nhé cực kỳ trong luôn cho anh em Đó. thì uh, tiếp tục thử cho anh em luôn cái ờ, thử cho anh em luôn cái ờ, nước muối Đây, thử luôn cho anh em nước muối đã thử thì thử tất luôn đó thử cho anh em nước muối rất là rất là ok Đấy. nói chung là anh em uh, sở hữu cái uh, bộ báo dung bốn mặt này anh em uh, đưa vào sân chơi thì anh em sẽ có những cái tỷ lệ chiến thắng lên tới 90 phần trăm nhá 90 phần trăm thì vừa rồi tôi cũng có cái chén phải chứ không phải là không có nhá nó không thể nào 100 phần trăm được Đấy, thì đây chính là cái bộ à, tài xỉu có dung bốn mặt Đấy. tài xỉu có dung bốn mặt nó bao cho anh em nam châm không hít nước muối nổi Đấy, dọi đèn thì à, khoảng tầm 90 phần trăm cho anh em nhé Đấy thì là Đấy, anh em chỉ cần à, đưa được một hộp duy nhất này vào để cho anh em ở ngoài anh em có thể cảm nhận cái độ dung của nó Đấy, của dung của nó thì là cái máy báo dung nó sẽ báo cho anh em có mặt nhất mặt nhị Đấy, và mặt ngũ mặt lục Đấy, tất cả những cái mặt đó thì sẽ có những cái kiểu dung khác nhau nhé sẽ sẽ có những kiểu dung khác nhau để cho anh em phân biệt được mặt nào mặt nhất mặt nào mặt nhị mặt nào mặt ngũ mặt nào mặt lục nhá đấy thì uh,